với những người mua những dòng xe Nhật nói chung và Toyota nói riêng đều được coi là có gì đó hơi bảo thủ, hơi ăn chắc mặc bền. Nhưng ngày hôm nay, một chiếc xe Nhật đứng cạnh tôi đây, Toyota Corolla Altis sẽ xóa tan những cái điều đó. Vâng, nếu như những chiếc xe khác của Toyota người ta thường nói rằng không có cái gì để hỏng đâu, rồi chả có tính năng gì đâu thì Corolla Altis 2018 mới lại có rất nhiều những tính năng mới kết hợp với những trang bị cực kỳ hiện đại và hơn cả tất cả những công nghệ an toàn đều được tích hợp trên chiếc xe này từ cân bằng điện tử, ABS, hỗ trợ lực kéo đến 7 túi khí vân vân và vân vân. Vậy những tính năng an toàn đó có thực sự hữu ích? Hãy cùng chúng tôi thử nghiệm ngay bây giờ. Vâng, và bây giờ Việc đầu tiên tôi muốn là thử những tính năng an toàn trên chiếc xe này Tăng tốc Bài đầu tiên là slalom 60 km một giờ 60 thì hơi nhàn Đi qua nhẹ nhàng quá Vâng wow. 60 thì rất nhẹ nhàng, rất mềm mại Không có vấn đề gì cả Bây giờ tôi sẽ tăng tốc lên 70 km một giờ Xe tăng tốc khá là giật mặc dù chỉ 143 mã lực thôi 70 Tương đối là nhanh Vẫn rất ngọt Nhưng rõ ràng ngồi ở trong xe có thể nghe thấy một chút tiếng rít rít lốp Những ai nói là xe Toyota dễ lật hay gì thì có lẽ các bạn nên quên điều đó đi Đặc biệt là trên chiếc Corolla Altis mới có đầy đủ tất cả những tính năng an toàn, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo vân vân và vân vân. Phân bổ lực phanh không thiếu một cái gì cả. Và nó vẫn đang làm rất tốt cái bài thử an toàn này. Và tôi sẽ tăng lên 80 xem như thế nào. 80 rồi. Vâng. <laughs> vâng, không đổ cọc nào. Tiếng lốp đã rít to hơn hẳn Nhưng vẫn không sao Cơ bản là chúng ta không làm đổ cọc và vẫn vượt qua bài thử nghiệm slalom một cách an toàn với tốc độ 80 km một giờ Vâng, bây giờ bài tiếp theo sẽ là phóng nhanh, phanh gấp và chuyển làn đường đột ngột với vận tốc 100 km một giờ Bắt đầu! Trọng người, Vâng ờ, Vẫn không chè vào cọc và chuyển làn đường ổn định Các bạn có thể cảm nhận rõ được cái ABS nó hoạt động Chân nó rung rung lên vâng. Trên phiên bản Corolla Altis 2018 bản Sport này được trang bị khá nhiều, khá nhiều những thứ mới mẻ và trẻ trung Ví dụ như ngay những cái viền xung quanh, những cái ốp cản trước cản sau, ốp xung quanh nó đã làm khỏe mạnh hơn chiếc xe. Chưa hết, phần đầu cũng được làm mới với cụm đèn pha bi led giải chrome chạy xuyên suốt từ bên trái sang bên phải. Rất rộng làm cái đầu xe nó thể thao hơn và có cái gì đó như cảm giác nó lướt gió hơn phiên bản trước. Những cái công nghệ mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay được bằng mắt đó chính là chiếc xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh và mở cửa không cần chìa khóa chỉ cần chạm vâng tôi chạm vào thì ờ, xe khóa cửa và gương đã tự gập lại điều mà hiếm xe Nhật nào đặc biệt là của Toyota có nay Toyota đã cải tiến vâng cái tay nắm cửa này được ốp chrome và cái vị trí của cái cảm ứng nó rất giống với những chiếc xe Lexus vâng một lần nữa Toyota đã cố gắng thay đổi mình để làm khác đi, làm hài lòng hơn những khách hàng của mình. Chưa hết, chiếc Antis 2018 bản Sport này còn được trang bị bộ vành lên đến 17 inch. Không phải là bộ vành quá lớn nhưng mà nó cũng rất vừa vặn và khỏe khoắn cho chiếc xe này. Ở phần đuôi xe thì chiếc xe được trang bị ốp sau, cản sau, giả, sợi carbon đây là giả thôi, không phải là thật đâu. Nhưng nhìn cũng khá đẹp mắt và phần cản sau này cũng được làm những cái cánh thoát gió để tạo cái vẻ thể thao hơn kết hợp với một cánh lướt gió ở ngay phần cốp sau này nhìn chiếc xe cũng khác hoàn toàn và không bị quá bảo thủ như những sản phẩm của Toyota trước đây chưa hết đèn hậu của Toyota còn được trang bị một giải led rất to và dài rõ ràng đây là một thay đổi cực kỳ ấn tượng đặc biệt là với những sản phẩm của Toyota nó đã làm nên một cái vẻ mới mẻ hơn cho những cái sản phẩm vốn được coi là bảo thủ của mình ngay nó đã có những cái gì đó được gọi là ấn tượng, được gọi là hấp dẫn Bước vào trong khoang nội thất thì các bạn có thể thấy không thể nói là sang trọng được nhưng chúng ta có thể nói là nó rất cao cấp. Rất nhiều những chi tiết trên chiếc xe này được học từ Lexus, ví dụ như những phần ốp cửa, màu nhôm nhưng mà có ánh gì đó vàng vàng nhìn nó rất rất cao cấp kể cả những cái ốp nhôm ở phần trước này và vâng. ghế da ngồi tương đối là êm và cái chất liệu da khá cao cấp vô lăng cầm rất ổn và rất nhiều nút trên vô lăng nay Corolla Altis đã được trang bị hầu hết những tính năng điều khiển trên vô lăng kể cả ra lệnh giọng nói gọi điện thoại vân vân và vân vân và những cái nút trên vô lăng đó sẽ điều khiển qua cái màn hình rộng ở đây mặc dù màn hình ở đây vẫn chỉ là một cái module để nhét vào thôi chính vì nó là module nhét vào cho nên cổng USB buộc phải cắm trực diện vào màn hình chứ không cắm ở khu vực phía dưới này đây cũng là một điều hơi bất tiện nếu như bạn sạc pin điện thoại hay là gì đó mà bạn cắm ở trên này thì nó sẽ thòng một cái dây khá dài thòng ra nhìn nó sẽ không được thẩm mỹ cho lắm thay vì nếu như được tích hợp cổng USB ở ngay phía sau cái cần số này thì nó sẽ đẹp hơn nhiều nhưng không sao đây là một chi tiết ờ, rất nhỏ phần điều hòa nhìn rất là nuột với những cái nút ấn giảm cảm ứng thực tế là nó là nút cơ học bạn phải ấn vào nút cứng nút vật lý không phải cảm ứng nhưng nó nằm trên một cái mặt phẳng màu đen bóng nhìn rất là cao cấp và cũng khá là thông minh trên này cũng là nhựa mềm giả da ở đây cũng là nhựa mềm giả da đây thì là ra Vâng Vẫn còn khá nhiều nhựa nhưng mà vẫn toát lên được một cái vẻ cao cấp trên phiên bản này Vâng, phiên bản này giá trên 900 triệu, 930 triệu 936 triệu thì chính xác hơn Cho nên là nó buộc phải mang lại những cái gì mà khách hàng yêu cầu Sự cao cấp không bị quá gọi là rẻ tiền Thì chiếc Altis đã đạt được điều đó và cả camera lùi ở đằng sau như các bạn đã biết khi mà bạn về số lùi thì nó sẽ không hiện lên màn hình mà nó sẽ hiện lên kính chiếu hậu ờ, cảm biến ánh sáng tự động một màn hình rất nhỏ nhưng không sao nó cũng đủ rộng để quan sát rồi và những cảm biến quanh xe khi mà có chứng ngại vật đến gần thì nó cũng báo ở trên những cái đèn nhỏ nhỏ ngay trước này chưa hết khi bạn vào số lùi chiếc xe này còn có một tính năng rất đặc biệt đó chính là gương sẽ tự động cụp xuống để bạn nhìn phía dưới vâng thêm một lần nữa Toyota đã lắng nghe người tiêu dùng tích hợp thêm những gì gọi là công nghệ hiện đại cho sản phẩm của mình vâng người tiêu dùng Việt Nam nay sẽ phải nghĩ lại về những sản phẩm của Toyota và đặc biệt là chiếc Corolla Altis này nó không còn là chiếc xe không có gì cả nữa nó là chiếc xe có rất nhiều thứ Ngồi hàng ghế thứ hai nếu nói về độ rộng rãi có lẽ chúng ta không cần bàn nhiều về những ờ, chiếc xe của Nhật Bản nói chung và Toyota nói riêng. Hàng ghế thứ hai vẫn cực rộng, kể cả Vios cũng rộng chứ đừng nói gì đến ờ, Corolla Altis. Những chi tiết nhỏ như là cái tựa để tay này, cái chỗ để cốc này cũng được sơn một cái màu ờ, nhôm hơi vàng vàng một chút, nhìn khá là cao cấp. Tuy nhiên có một nhược điểm mà các bạn sẽ nhìn ra ngay đó chính là hàng ghế thứ hai không có cửa gió điều hòa Vâng, ngày hôm nay chúng tôi làm chương trình và nhiệt độ lên đến 38-39 độ C Ngồi phía sau này cũng phải một lúc các bạn mới thấy nhẹ nhàng, dễ chịu Chứ mới ngồi lên xe thì thực sự là rất nóng nếu như không có cửa gió điều hòa Tất nhiên xe cũng được trang bị thêm cái rèm ở đằng sau để chắn nắng nó sẽ đỡ nóng hơn nhưng đó cũng chỉ là phần nào thôi nên chăng Toyota trang bị thêm cửa gió điều hòa cho chiếc xe này thì thực sự hoàn hảo Kể từ khi được trình làng từ năm 1966, Toyota Corolla Altis luôn là dòng xe bán chạy nhất thế giới với tổng doanh số tính đến thời điểm hiện tại là hơn 44 triệu chiếc. Trong nhiều thập kỷ qua, những chiếc Toyota Corolla Altis đã chinh phục khách hàng toàn cầu bởi sự bền bỉ, giá thành rẻ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2017, phiên bản facelift của Corolla Altis thế hệ thứ 11 đã được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Ở phiên bản mới nhất này, Dòng xe Corolla Antis sở hữu vẻ đẹp ngoại thất đầy cá tính và cuốn hút bên cạnh những thế mạnh vốn có của các thế hệ trước. Mẫu xe hạng C của Toyota đã đạt được chứng nhận an toàn 5 sao từ Asian NCAP nhờ vào danh sách các trang bị an toàn và an ninh đồng đều ở tất cả các phiên bản. Mọi phiên bản Antis bán tại Việt Nam đều có 7 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí rèm và túi khí đầu gối người lái. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, khung xe GOA và ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ. Tiếp theo có lẽ chúng ta sẽ thử nghiệm chiếc xe này trong cung đường nội thành. Tất nhiên rồi, di chuyển trong nội thành vẫn luôn là cung đường mà chúng ta di chuyển nhiều nhất hàng ngày đi làm, đi học, đi chơi. Thế thì bạn có thể vừa để ý thấy là khi mà vừa di chuyển với tốc độ khoảng tầm 10-15 km một giờ là khóa cửa sẽ tự động khóa lại tránh việc chúng ta quên không khóa cửa. Nếu như chiếc xe nào không có tự động khóa cửa thì các bạn hãy ấn khóa cửa ngay. Nhưng hãy nên chọn những chiếc xe có chế độ tự động khóa cửa sẽ an toàn hơn. Cũng đi trong nội thành các bạn có những cái tính năng tự động ví dụ như là tự động gạt mưa mưa đến các bạn không cần phải ấn nút gạt nữa nó sẽ tự động gạt à, tự động ờ, bật đèn đi vào hầm hay là trời tối sẽ tự động bật bạn sẽ không quên như tôi đã nói thì trên vô lăng này có rất nhiều nút bấm như bạn có thể thấy và nay nó đã có cái nút ra lệnh giọng nói bạn có thể ấn nút và ra lệnh gọi điện ra lệnh chuyển bài hát vân vân và vân vân và bây giờ tôi sẽ thử Please say a command after beat tone. Change search. Which source do you want to open? Please say the list number. Number one. Changing source to iPod. Đó, như vậy là tôi đã chuyển đang nghe đài chuyển sang nghe bằng ờ, iPod thiết bị ờ, ngoại vi rất là thông minh và nếu như các bạn không nhớ được những cái câu lệnh đó thì các bạn có thể nhìn ở ngay màn hình nó cũng sẽ hiện ra những cái gợi ý để các bạn có thể ra lệnh Tất nhiên là chỉ dùng một vài lần các bạn sẽ quen ngay Chiếc xe Corolla Altis đời mới này được trang bị động cơ 2.0 nhưng với công suất chỉ 143 mã lực thôi Nếu mà so với mặt bằng chung ngày nay thì 143 mã lực là một con số không phải là mạnh so với thể tích xi lanh là 2 lít Xe được trang bị hộp số CVT kết hợp với cái sức mạnh đó nếu mà để đi trong thành phố thì tôi nghĩ là cũng thực sự là dư dùng không có vấn đề gì phải lo lắng là nó yếu hay là gì cả và thậm chí ngay những đoạn đường đầu tiên mà tôi chạy tôi cảm thấy nó còn hơi bốc hơi bất ngờ rằng cũng chỉ với 143 mã lực thôi nhưng cái hộp số CVT này nó lại tối ưu hóa để đi những cái giải tốc độ khác nhau để sao cho tiết kiệm xăng nhất và để có một cái cảm giác là mạnh mẽ nhất thế thì khi mà đi chậm trong thành phố này cái cảm giác vọt nó cũng rất là ấn tượng so với cái mức công suất cái con số mà nhà sản xuất công bố là 143 mã lực thực sự là bất ngờ hộp số CVT thì mượt mà vô cùng rồi chúng ta sẽ không cần bàn đến nhiều một chiếc xe mượt nhưng lại có độ bốc nhất định đó khi vần vô lăng trong nội thành thì các bạn sẽ thấy một điều là nó hơi nặng nó hơi nặng so với những chiếc xe sedan của Toyota trước đây nó sẽ nặng hơn những chiếc xe Hàn Quốc nhưng mà nó lại kiểu kiểu những xe của Đức vâng rất thú vị nó có gì đó hơi đầm đầm chắc chắc và cảm giác lái nó đã chân thực hơn đó nói giống xe Đức thì hơi quá lời nhưng mà nó đã rất gần rất gần đến cái kiểu lái của những chiếc xe của Đức đi trong nội thành thì có lẽ là tôi sẽ không sử dụng cái lẫy chuyển số này nhiều tôi vẫn để chế độ bình thường chưa chuyển sang chế độ sport đi rất nhẹ nhàng và mượt mà êm rất êm đi qua những uh, cái gờ giảm tốc cái khả năng xử lý sau rung động của Toyota Corolla Altis thực sự là tương đối ổn Vâng, tiếp theo như thường lệ là chúng ta sẽ ra đường trường cùng thử ấn vào nút Sport Và hãy cùng thử về số trên lẫy chuyển số Vọt nhanh vào số Vào số Vâng Giả lập 7 cấp Tăng tốc rất nhanh Và mỗi khi tôi vào số nó còn có cái độ nảy nảy nảy Thật bất ngờ Vâng Tại sao tôi lại gọi là chỉ Bởi vì con số 143 mã lực không phải là con số lớn Nhưng rõ ràng nó lại được tối ưu hóa giữa hộp số và động cơ kết hợp lại với nhau nó đã tối ưu giúp việc tăng tốc trở nên phấn khích hơn và thể thao hơn trước đây thì đi những chiếc xe Toyota chỉ nghĩ đến việc là bền bỉ thôi không bốc đâu nhưng hôm nay chiếc xe này đã khác đi trên đường trường tăng tốc nhanh 100 km một giờ rồi êm du rất êm hệ thống treo của Corolla Altis mới thực sự đáng khen Xe chắc chắn nhờ có cái vô lăng đầm Khung gầm thì các bạn đã được xem chúng tôi test rồi Rất ổn định Và hơn nữa một điểm thiếu sót cuối cùng mà Toyota phải đắp vào Đó chính là sức mạnh, độ vọt Thì nay Corolla Altis với động cơ cũng chỉ như vậy thôi Nhưng nó đã tối ưu hóa và nó đã tạo cái cảm giác thể thao hơn Vọt tốt hơn về độ ồn trên chiếc xe này có thể nói là ổn Cách âm rất ổn Nếu như các bạn đã biết tôi đã từng ờ, thử chiếc Yaris đời cũ Cũng của Toyota và một số chiếc xe khác trước đây Thì cách âm chưa thực sự ổn lắm Nhưng với chiếc xe này Thực sự nó đã thay đổi rất nhiều Nó đã thay đổi hoàn toàn Nếu như bạn vẫn vô lăng chiếc xe này Thử trải nghiệm chiếc xe này Bạn sẽ phải thay đổi về Toyota Tôi dám khẳng định là như vậy Thật bất ngờ nếu như trước đây chúng ta thường nói đến chỉ bền bỉ thôi Chỉ tiết kiệm xăng thôi, lành thôi Thì bây giờ nó đã có tất cả những gì bạn mong muốn trên một chiếc xe Từ công nghệ đến an toàn đến cảm giác vận hành Nó đã phấn khích hơn Vâng và như thường lệ thì chúng tôi sẽ lại trải nghiệm chiếc xe này cung đường vượt đèo dốc quen thuộc lên đến đền thượng với những ai đã từng uh, chạy Toyota thậm chí là nghe nói đến Toyota thì luôn luôn nghĩ rằng một chiếc xe không khỏe bản thân tôi cũng nghĩ vậy chưa bao giờ tôi nghĩ xe của Toyota là một chiếc xe khỏe cả một chiếc xe bốc cả nó chỉ gọi là bền giữ giá lành thế thì hôm nay tôi muốn chở ba người đồng nghiệp của tôi tổng cộng chúng tôi có bốn người cộng với đầu đạc phía sau cốp xe à, leo lên đèo dốc để xem là chiếc xe này nó vận hành leo dốc thì như thế nào à, mạnh dạn ấn nút sport đi xem nào vượt <laughs> các anh này thế nào cũng bốc đúng không ạ nếu như trước đây chúng ta vượt đèo dốc kiểu như thế này muốn vượt xe hoặc muốn tăng tốc khi mà lái một chiếc Toyota thì luôn luôn nghĩ trong đầu rằng, ồ thôi thì nó không được khỏe lắm đâu nhưng nó bền nó bền nó tiết kiệm nó tiết kiệm nó lành nó lành vâng luôn luôn nghĩ trong đầu là như vậy nhưng ngày hôm nay thì với Corolla Altis đời 2018 tôi mạnh dạn nói nó bốc nó bốc đó nó bốc chưa kể đến là tôi còn chưa sử dụng đến lẫy chuyển số trên vô lăng nếu như bạn muốn tăng tốc một cách đột ngột vượt xe khác về số vào số vào số đó tiếng nổ nó không bị cái kiểu là gầm rú theo theo cái kiểu bị yếu mà nó kêu to mà nó vẫn đem lại cảm giác phấn khích rõ ràng Toyota ngày càng lắng nghe người tiêu dùng không chỉ bền, không chỉ lành, không chỉ tiết kiệm mà giờ đây nó đã có chút gì đó gọi là khỏe, gọi là bốc. Và ngày hôm nay khi chúng tôi leo dốc với bốn con người phun tải trên chiếc xe này chúng tôi đã cảm nhận được điều đó không? Vâng. các bạn có thể nhìn thấy mặt anh bên cạnh của tôi còn đang lo lắng khi tôi uh, vượt dốc một cách hơi nhanh quá khung gầm rất ổn định phải có một lời khen dành cho hệ thống treo của xe này êm và làm cho những cái khúc cua này trở nên ổn định người ngồi trên xe cảm thấy yên tâm hơn đó wow. với động cơ 2.0 nhưng phiên bản Sport này với chế độ Sport 143 mã lực đã làm thay đổi cái cách suy nghĩ về những chiếc xe Toyota trước đây rằng nó chỉ đi bền thôi chứ không bốc giờ thì tôi đã thấy thích thương hiệu Toyota nhiều hơn nhờ chiếc xe này chắc chắn là như vậy và nếu các bạn có cơ hội ngồi sau vô lăng chiếc Antis 2018 này tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có những cái cảm nhận đó giống như tôi và hãy nên nhớ rằng nếu các bạn có thử hãy mang lên những cung đường đèo dốc như thế này các bạn sẽ cảm nhận được ngay nó hay như thế nào chắc chắn rằng Corolla Altis 2018 sẽ ghi điểm mạnh với người tiêu dùng Việt Nam bởi tất cả những gì nó đem lại từ trước đây nó đã có bền bỉ lành tính tiết kiệm mà nay nó lại còn trang bị được đầy đủ tất cả những công nghệ hiện đại tiện nghi lấy từ người anh em Lexus sang không chỉ có vậy động cơ nó đã bị mất đi cái tình trạng ỉ và thay vào đó là một chút gì đó tương đối bốc tương đối phản ứng nhanh và nó làm cho người lái phấn khích hơn thêm yêu chiếc xe hơn Có thể nói Corolla Altis mới là một sự thay đổi ngoạn mục, không chỉ ở ngoại thất lịch lãm sang trọng, nội thất tiện nghi, mà đáng giá nhất chính là các trang bị thông minh tiên tiến và an toàn tuyệt đối đều xuất hiện trên mẫu sedan hạng C nổi tiếng này. Hơn nữa, với một mức giá chỉ từ 702 triệu đồng tại Việt Nam, Altis mới một lần nữa cho thấy nó luôn là một đối thủ vô cùng nặng ký trong phân khúc của mình.